tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám nên cài mái tóc con gàng đi từng bước vững vàng trẻ trung đôi mắt em mở to trong vắng hàng đi xanh thắm thon thon lưng em có ba to dài em căng lên với thằng da nào ai có lời chuyện thương tái đàn chẳng ai khác là em đó